Xin à, kính chào tất cả anh em trong nghề nhôm kính à, Chào mừng với tất cả anh em à, trong nghề nhôm kính quay trở lại kênh video youtube của Factor Việt Nam à, Factor Việt Nam đó chính là nhà phần nhập khẩu và phân phối tất cả những dòng sản phẩm máy làm cửa nhôm à, thế hệ mới nhất hiện nay trên thị trường Và chúng tôi thì có phân phối tất cả những dòng sản phẩm thế hệ mới bao gồm có máy cắt nhôm hai đầu à, phay đố, ép góc, đột dập, nén khí, khoét khóa, ly phụ kiện à, vân vân và Chúng tôi thì khi đến với Factor Việt Nam thì chúng tôi sẽ cam kết mang lợi lại cho tất cả anh em những cái giá trị tốt nhất. À, thứ nhất về cái sản phẩm, cái thứ hai về giá thành cực kỳ ưu đãi và rất nhiều chương trình đó là quà tặng khuyến mại dành cho tất cả anh em. Và đặc biệt là chế độ bảo trì thì tốt nhất hiện nay trên thị trường. À, hôm nay thì chúng tôi sẽ à, xin à, trân trọng giới thiệu với tất cả anh em trong nghề nhôm kính về một cái dòng sản phẩm à, tối ưu nhất hiện nay trên thị trường. Và nó tối ưu những cái gì thì chút nữa thì tôi cùng với tất cả anh em à, chúng ta sẽ cùng nhau phân tích mổ xẻ à, cụ thể về cái sản phẩm này và sản phẩm này thì đó chính là các sản phẩm máy cắt nhôm hai đầu mâm xoay à, F450 thế hệ mới như anh em đang nhìn ở trên khung hình đây à, mâm xoay đó chính là cái sản phẩm à, thiết kế thế hệ mới hiện nay trên thị trường và hiện tại thì à, Factor Việt Nam đó chính là đơn vị à, đầu tiên và duy nhất nhập khẩu và phân phối các sản phẩm đó là máy cắt nhôm mâm xoay à, phân phối tại thị trường Việt Nam à, Như vậy thì anh em chúng ta muốn mua cái sản phẩm mâm xoay nhập khẩu Thì anh em hãy nhớ đến với lại Factor Chúng tôi là đơn vị đầu tiên và duy nhất hiện nay trên thị trường à, phân phối cái sản phẩm này Và đây chính là sản phẩm máy cắt nhôm hai đầu F450 Và bây giờ đây thì tôi cùng với tất cả anh em trong người nhôm kính Chúng ta sẽ cùng nhau à, phân tích đi vào chi tiết cụ thể của các sản phẩm này để chúng ta thấy rằng là tại sao sản phẩm này nó là cái sản phẩm tối ưu nhất hiện nay trên thị trường và tại sao chúng ta lại nên đầu tư cái sản phẩm này để chúng ta À, về chúng ta làm để tạo ra những cái thành phẩm cửa nhôm đẹp và chính xác. Và tất cả anh em chúng ta đang xem video này, à, chúng ta hãy à, bớt chút thời gian để chúng ta ấn like, ấn subscribe, ấn đăng ký kênh và chia sẻ video nếu chúng ta thấy hữu ích và đặc biệt là để lại bình luận ở phía bên, dưới video khi quý vị anh chị chúng ta có nhu cầu chúng ta muốn hỏi về cái dòng sản phẩm này hay muốn mua và liên hệ với lại hotline phía bên trên màn hình. Và bây giờ đây thì tôi cùng với tất cả anh em chúng ta sẽ đi cùng nhau à, đi vào chi tiết của sản phẩm máy cắt nhôm hai đầu F450 mâm xoay. Và bây giờ thì đây chính là cái sản phẩm máy cắt nhôm hai đầu à, mâm xoay F450. À, với cái sản phẩm này chúng ta thấy là thiết kế thân máy của nó cực kỳ là lớn và chắc chắn. Nó sẽ gồm hai đầu máy, đầu máy trái là cố định và đầu máy phải là di chuyển. À, khi anh em chúng ta di chuyển đầu máy phải thì chúng ta không phải di chuyển bằng tay mà chúng ta sẽ thao tác ở trên hệ thống bảng điều khiển ở đây. Đấy, chúng ta muốn di chuyển lấy số đo thì chúng ta sẽ bấm nút ở trên này thì chúng ta thấy là tự động đầu máy nó sẽ chạy ra đây anh em này đấy và đặc biệt là hệ thống bảng điều khiển cũng di chuyển theo chúng ta di chuyển ở dưới đất đây anh em nhìn này đây là khi chúng ta di chuyển đầu máy à, à, sang à, ra ngoài để chúng ta muốn di chuyển đầu máy vào trong để chúng ta lấy kích thước ngắn hơn thì cũng như vậy chúng ta sẽ di bấm nút này thì hệ thống motor này này nó sẽ gồm bao gồm cả với cả hệ thống đường ray à, ở bên dưới này thì nó sẽ chạy à, nó lấy số đo đấy và đầu máy này thì nó sẽ di chuyển trên à, cái hệ thống đường ray nó là ray vuông như anh em đang nhìn ở đây thì đây là cái thứ tự thao tác chúng ta sẽ à, lấy số đo và lấy kích thước thì chúng ta sẽ lấy bằng à, làm việc trên hệ thống bản đồ quyền chúng ta không phải à, lấy bằng tay nữa cái yếu tố thứ hai là cái yếu tố cực kỳ là quan trọng và tại sao các sản phẩm này nó lại là các sản phẩm tối ưu nhất hiện nay trên thị trường và tại sao nó lại là mâm xoay thì như anh em chúng ta đang nhìn ở đây thì với cái kết cấu hệ thống đầu máy này này với cái sản phẩm hệ thống mâm xoay ấy thì nó chỉ có một cái đường rãnh như thế này mà thôi nó cắt góc thì nó cũng sẽ cắt được góc 45 độ và 90 độ à, nó khác biệt so với những sản phẩm phổ thông sản phẩm phổ thông thì nó chỉ xoay được à, motor và lưỡi cắt nên là bắt buộc là cái hệ thống à, đường cắt đưa lên ấy, thì nó phải gồm hai đường một đường là 90 độ và một đường là 45 độ đấy và với những cái sản phẩm như vậy thì nó sẽ cái sự tối ưu của nó không cao nhưng mà với cái sản phẩm này thì khi mà nó xoay thì nó xoay toàn bộ đó là trục và motor lưỡi cắt và hệ thống mặt bích thì sau đây tôi sẽ tiến hành à, chuyển góc cho anh em xem đấy anh em nhìn này thì nó sẽ xoay toàn bộ luôn thì nó đảm bảo cho vấn đề góc cắt và nó sẽ được tuyệt đối chính xác hơn đấy và cái độ ổn định của nó sẽ lâu dài hơn so với những cái sản phẩm phổ thông thì đây chính là hệ thống bâm xoay nó cực kỳ là tối ưu anh em ạ đấy và hai đầu thì giống như nhau thì nó cũng thiết kế như thế này và mặt bích của nó là những cái bệ thép cũng rất là chắc chắn yếu tố thứ ba đó chính là cái sự tối ưu à, sản phẩm này thì nó sẽ à, sử dụng công suất một đầu máy là 3.0 kW và hai đầu máy của nó sẽ là 6.0 kW nó sử dụng à, motor đó là motor vuông à, công nghệ của Italia à, cái motor của nó công suất rất là lớn đảm bảo chúng ta cắt à, chúng ta làm công trình thì nó sẽ đảm bảo cái năng suất làm việc của tất cả anh em và hai là nó sử dụng sẽ lâu dài hơn Đấy, và nó khác biệt so với lại những cái hệ thống motor tròn hay là motor vuông phiên bản phổ thông với các sản phẩm motor này thì chất lượng của nó cực kỳ là cao cấp và lưỡi cắt của nó là đường kính 450 thương hiệu lưỡi là Wagen công nghệ của Nhật Bản một trong những thương hiệu đĩa cắt rất là cao cấp ngoài ra thì công ty chúng tôi còn có phiên bản à, máy cắt à, mâm xoay như thế này nhưng mà lưỡi cắt của nó là lưỡi cắt 500 hay là hơn nữa cũng có hay là sản phẩm nó máy cắt nhôm một đầu mâm xoay thì cũng có thì anh em chúng ta có nhu cầu thì chúng ta hãy xem video chi tiết ở cái phần mô tả hoặc là bên dưới bình luận thì tôi có để link ở đó thì anh em hãy vào click và anh em xem và bây giờ thì tôi sẽ tiến hành à, khởi động máy này và test lưỡi này và cắt thử nhôm cho tất cả anh em để chúng ta À, biết rõ hơn về cái chất lượng của cái sản phẩm này nó như thế nào và đây thì tôi sẽ tiến hành à, vận hành và cắt nhôm cho tất cả anh em chúng ta xem nhé à, đầu tiên là chúng ta sẽ à, lấy số đo kích thước sau đó chúng ta sẽ đưa nhôm vào cái piston lại và chúng ta sẽ ấn khởi động motor và anh em thấy không ạ tiếng khởi động motor của nó rất là êm và rất là đầm nó không có độ rung lắc khi anh em chúng ta sờ lên đầu máy này nó không có độ rung lắc đấy và sau đó chúng ta sẽ tiến hành ăn cắt Và anh em thấy là sự tối ưu của cái sản phẩm lưỡi đưa lên ấy Thì khi anh em chúng ta cắt ấy Thì cái ờ, đề xe này này nó không bị văng So với những cái sản phẩm đó là lưỡi đẩy từ trong ra Đấy nó rất là tối ưu Đấy và đây là thành phẩm ờ, cắt ờ, nhôm Sifa đây anh em này Tem đỏ nhập khẩu chính hãng Quảng Đông Rất là dày Chúng ta thấy là vết cắt cực kỳ là đẹp Và mịn Không có ba via không có gì cả Và đây là cắt là chưa có dầu lò mát Khi mà anh em chúng ta cắt có dầu lò mát thì vết cắt nó còn đẹp hơn nữa và hai là nó bảo vệ cho cái lưỡi cắt nó sẽ được lâu dài hơn và chúng tôi sẽ bảo hành lưỡi cắt cho tất cả anh em trong vòng 6 tháng anh em cắt về bị ba via hay là bị do lưỡi thì chúng tôi sẽ đổi bảo hành cho tất cả anh em phần tiếp theo thì muốn giới thiệu với tất cả anh em thì đây chính là hệ thống bảo độc quyền và anh em thấy là nó được di chuyển rất là đa năng đấy anh em chúng ta di chuyển rất là thuận tiện luôn đấy và chúng ta sẽ làm việc tất cả trong hệ thống bảo độc quyền này đây chính là hệ thống bảo độc quyền và đây là hệ thống đó là đèn led đấy để chúng ta làm việc về đêm hay là cái ờ, điều kiện điều kiện thời tiết nó thiếu ánh sáng kính nút để chúng ta nhìn số đo rõ hơn hệ thống đó là motor để mà chạy đầu máy à, và đây là hệ thống thước thì được ờ, nẹp thước đây và đầu máy hai thì được trượt trên hai cái đường dây đó là ray vuông CNC và đây chính là hệ thống điện của sản phẩm máy cắt nhôm hai đầu mâm xoay F450 à, sử dụng hệ thống điện đó là DLC cực kỳ là cao cấp và anh em thấy là từ trái qua thì nó sẽ gồm một cái công tắc à, nguồn này à, cầu trì này ở à, đây hai cục khởi để mà chúng ta sẽ um, mỗi bên thì nó sẽ tiến hành đó là đẩy đầu máy ra vào à, đây là hai áp tổng phụ trách mỗi motor một áp tổng à, khởi, khởi động từ này là phụ trách đó là motor của hai đầu máy à, chống đỏ pha đấy và đặc biệt là bộ đổi nguồn 24V này đấy để đảm bảo cho những cái hệ thống cục hút và van điện tử nó sẽ ổn định hơn để nó không bị uh, không bị ờ, nhanh bị hỏng hỏng hỏng hỏng và cháy cái hệ thống ờ, cú hút và pha điện tử dưới đây và được ngăn biệt đó là cách biệt bởi cái ờ, cái lá chắn như này đấy để đảm bảo hệ thống điện và pha điện tử nó sẽ ổn định hơn rất là nhiều và đây chính là hệ thống điện của sản phẩm máy cắt nhôm hai đầu à, mâm xoay F450 à, đây chính là cái thiết kế đằng à, sau của cái sản phẩm và anh em thấy là thiết kế đằng sau của nó đây nó cũng rất là chắc chắn anh em ạ đây chính là hệ thống piston dầu đẩy đẩy motor lưỡi cắt lên và anh em thấy là piston của nó rất là lớn piston dầu và bên trong này thì cái hệ thống motor và lưỡi cắt thì nó trượt lên thì nó trượt theo ray trượt nó là ray vuông đấy khi đi, anh em chúng ta đi xe máy thì uh, chúng tôi sẽ giới thiệu chi tiết cho tất cả anh em và hệ thống nó là nó xoay motor thì nó xoay cả trục cả mâm luôn đấy và ngoài cái ray vuông dẫn hướng ra thì nó còn tích hợp thêm cả hệ thống nó là bơm dầu điện tử đây lên đường đây đấy. bơm dầu điện tử này thì anh em chúng ta sẽ à, không phải bơm bằng tay giống những cái sản phẩm thông thường sản phẩm này chúng ta bơm ờ, cài đặt bằng ờ, những cái ờ, thông số ở đây và tự động của nó sẽ bơm lên hệ thống à, đây là cốc lọc khí để mà khi chúng ta đưa hơi vào thì nó sẽ qua cốc lọc khí này nó đảm bảo cho khí sẽ sạch nó không bị hơi nước hay là bẩn vào bên trong thì đây chính là cái thiết kế phía sau của máy và vừa rồi thì tôi đã giới thiệu cho tất cả anh em trong nghề nhôm kính về một cái sản phẩm à, tối ưu nhất hiện nay trên thị trường đó chính là sản phẩm máy cắt nhôm hai đầu mâm xoay F450 à, ờ, và anh em chúng ta đã được ờ, xem chi tiết về các sản phẩm và được nhập khẩu và phân phối độc quyền bởi công ty Factor và chúng tôi xin nhắc lại đó chính là Factor đó chính là đơn vị đầu tiên và duy nhất hiện nay trên thị trường à, phân phối các sản phẩm máy cắt nhôm mâm xoay à, để mà phân phối tại thị trường Việt Nam nên anh em khi chúng ta muốn đầu tư sản phẩm này thì chúng ta hãy tìm đến với lại công ty Factor địa chỉ đó là tại miền Bắc à, gần với lại bến xe Yên Nghĩa ở à, quận Hà Đông Hà Nội tại miền Nam đó chính là gần với lại khu công nghệ cao quận 9 à, thành phố Hồ Chí Minh và anh em chúng ta hãy liên hệ với lại số điện thoại hotline ở phía bên trên màn hình và chúng ta khi đến với Factor thì thứ nhất là chúng tôi sẽ hỗ trợ vận chuyển miễn phí cho tất cả anh em có kỹ thuật về lắp đặt chuyển giao công nghệ hướng dẫn anh em chúng ta làm và đặc biệt là hướng dẫn làm cửa nhôm khi mà tất cả anh em chúng ta à, chưa biết làm cửa và có chế độ bảo trì cực kỳ là tốt cho à, tất cả anh em tại khắp 63 tỉnh thành và anh em chúng ta đang xem video này thì chúng ta hãy một lần nữa hãy like, uh, subscribe, đăng ký kênh, để lại bình luận uh, để chúng ta xem thêm nhiều video khác ở trên kênh. Và một lần nữa thì xin gặp lại uh, tất cả anh em uh, trong những cái video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.